hôm nay anh liền tên em đằng sau anh ở trong hồ khẩu ô từ nay cuối cùng hai ta đã nên vợ chồng ta mẹ anh nay là mẹ em từ nay ta được hai người bố không còn chi cách lìa đôi ta chẳng thể chia xa từ hôm nay ta thuộc về nhau ngàn đời sau và muôn đời nữa không còn chi cách lìa đôi ta chẳng thể chia xa từ hôm nay ta thuộc về nhau ngàn đời sau và muôn đời nữa không còn chi cách lìa đôi ta chẳng thể chia xa mãi mãi là nhà bởi thế nên ta dùng từ mỗi khi gì chỉ một trên đời trước một điều mà ta đã nói trước à khi nhắc lại những điều người từng nghe qua trước những từ first sẽ second third last final nói một cách khác đi là tính tư chỉ thứ tự hoặc là phía sau là một cùng giới từ hay là phía đằng sau là một mình để quan hệ khi bạn so sánh nhất cùng hãy thêm chữ là dầm tôi trước dậy núi biến sơn đến những quần đảo hay là sa mạc hoặc là quốc gia do nhiều khu ghép lại thêm chữ the vào là không sai còn cô anh yêu em tiếng ngân là gì? Cô anh yêu em còn hay nói I love you Hoặc là mình còn nói I'm falling in love with you babe Thầy ơi nhanh lên đi tiếng Anh là gì? Câu nhanh lên đi con hay nói hurry up Hoặc là mình còn nói quick now baby, quick now baby Còn cô đi ra đi tiếng Anh là gì Go đi ra đi con hay nói go away Hoặc là mình dùng get out of here, get out of here thế Còn câu đi chơi đi tiếng Anh là gì Câu đi chơi đi con hay nói let's hang out Hoặc là mình còn hỏi do you wanna go out with me Còn câu buông tay ra tiếng Anh là em sau khi nói anh sorry rồi thì mình sẽ forgive me baby forgive me baby còn cô tin em đi tiếng anh là gì cô tin em đi con hay nói just believe in me hoặc là nói trust me baby trust me baby còn cô anh yêu em tiếng anh là gì cô anh yêu em con hay nói I love you hoặc là mình còn nói I'm falling in love with you baby Guava em là ôi Guava anh nhớ chưa uh-huh. Coconut anh biết rồi Coconut là trái dừa Ai okay. ăn trái dừa mùi thơm tên em chính pineapple ai quên em đánh cho trường <laughs> à ha đánh trường nha măng cụt là vợ chồng kế đón sống tới bạc đầu bạn bè ghé đón không ai buồn giàu bởi vì ghé đón well thuần hòa như sơn keo ghé đập thức giấc ghé đít đàn best of me ta thua mi còn gì đồ này bỏ đi get rid of it phạm tội chẳng lo chi nhờ get off lightly nghe câu get lost biến ngay dần đi in prison là trong tù in prison là trong tù trong tù để thầm hôn Resentment nghĩa là căm thù Resentment là căm thù Resentment là căm thù Ta thề sẽ revenge là báo thù Sẽ revenge là báo thù Phạm tội Cướp bóc robbery Tội đục lót bribery Còn buôn bán smuggling Là tội buôn bán lậu Hay nên anh phát huy là bring something into play phát huy tức bring into play này phát huy tức bring into play bring up tức nuôi người ta bring down hạ bề chính là bring in nghĩa là đưa ra vì muốn giới thiệu cả nhà bring out tức làm nổi bật ra điều anh chứa bên trong chúng ta ngày từng ngày học thêm một chút יש עוד הצעימה